chào mừng mọi người quay lại kênh của mình nhé lâu rồi mình bận không thời gian làm video hôm nay có một cái hay hay mình muốn chia sẻ với mọi người đây là cái à, test test giấy hai, bình thường cắm USB và mình cắt thì không nói gì đây là mình cắt uh, à, sâu hơn thì nó làm như thế này đầu tiên là mình à, đây mình một tay quay điện thoại không, không giữ được nhưng mà một tay mình giữ nguồn này đồng thời tay kia giữ cái nút memory này cầm nút tempo giữ đồng thời mình sẽ lên cái cái như này mình nhắc lại này ấn nút nguồn này giữ nút nguồn đồng thời giữ nút memory memory và cái à, tempo này nó sẽ lên cái như này mình dùng cái nút tròn này này để mình test chức năng của nó này dùng bạn này bây giờ mình đang cái đèn đang là off nha mình sẽ không biết là lóa đèn bằng mình sẽ chuyển bằng nút này sang cái nút on đấy thì sẽ lên hết đèn cái nào mà không lên đèn nghĩa là cái nút đây hỏng đây là cái test đèn cho mọi người nhé đúng không ạ đây con này là lên hết đèn này số sâu nó lên hết đèn này đấy sau đấy mình sẽ vặn bằng nút này tiếp này nút tròn này tiếp này chuyển chế độ sang các à, cái khác này. để test màn hình này đấy, xem màn hình nó có bị, bị kẻ bị, bị sọc không bị hỏng không thì màn hình còn ok này tiếp tục chuyển chế độ này thử test các phím nhé này đúng không đây này, cây led test phím một đèn mình nhấn này ví dụ như này Q này đấy kênh hai lên này kênh một lên này đúng không các phím nhấn này lên hết này đấy hot Q này bit loop này bit loop này bit sum này sinh này sinh này tơ này panel này memory này led này lên hết này đúng không thì lúc này cao in này thì lúc slip này next này lùi này search này lót một lót hai cạn phím Đấy. Đấy. đúng không lên thế này Đấy. Đấy. Đấy. tương tự như phần ở giữa này mình test cũng lên này đấy ấn cái effect này cũng sẽ lên này đang ngọt mình đang ngọt này nha đấy. và các nút này các phone này cái filter này đây hết đúng không đây bên trái này kính trái này kính trái này đây kêu kêu ship đây mâm này mâm đúng không mâm này mâm này mâm phải đây nôm na như thế là mình tiếp tục tục mình cái này là cái ao aux này đang ọp nó vào này sau này mic đang ọp là ví dụ như mic nha bật on lên dạ. on này Đấy, nó on này Đấy, công nghệ decibel vuông vuông test này thì kênh phải này mình đưa lên này vào này đấy rồi trái này đấy, yeah. xem cái cái video này nó ăn hay không đây cái này cái cái nút filter này cái này báo này này đấy, yeah. bên trái đấy đây. cảm ứng ờ, các cái điểm cảm ứng ở màn hình nó có ăn không ví dụ này cái ờ, lấy hai này nó sẽ là cảm ứng đấy cảm ứng tròn bài nhấn các điểm đấy, ăn này ăn này đấy. ok báo ok đấy. như vậy là xong thì mọi người thấy ờ, video này hay thì chia sẻ với mình nhé có động lực làm những video tiếp theo. Mọi người theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại trong video lần sau.